bạc đế đình tôn quan ninh vâng lệnh đế đình nhì giao y sát quỷ trừ tình chóc tà chỉ phán ra nghi ngọc hoàng ngự chỉ phát ra linh bước vào bãi tạ nghĩ xuống qua đi coi trần đi long thần kiếp đời thủ địa long thần hòn xét mi thiên hà vạn dân ý thế nào sớ lên tô đổ thiên tạo ngọc hòa giá ngự nghi ngôi cao đi đỉnh sông nhan khai quang thấp kỳ diệu quang minh chứng từ trung nga tích tặng cung giảng thì phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng tân giảm từ bi lần mừng chúng sinh cùng ngang kim đỉnh hệ song nhan thập kỳ diệu quang minh phả chư thiên tôn phẩm cung vàng cung vàng điên ngọc vẻ thư hoan nhất mực thiệt cung lịch chiều chỉ vinh phong anh hùng tứ hai so cùng chung nam bắc kiểu nghi châu bay độ Việt Nam quốc thái dần an thanh xa hồi cung